Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin gửi tới quý vị và các bạn bản tin Quy hoạch nhân sự góp thêm họa cho đại dịch. Cứ đối chiếu cả diễn biến lẫn tác động của đợt dịch COVID-19 thứ tư tại Việt Nam đến dân sinh, kinh tế, xã hội, với các chỉ đạo về phòng chống dịch cũng như thực thi, chắc chắn sẽ thấy việc lựa chọn bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương đã khiến tai họa do đại dịch tăng nhiều lần bởi không dễ liệt kê đủ và đặc biệt là rất khó để lựa chọn những dẫn chứng tiêu biểu trong vô số dẫn chứng. Có lẽ tốt nhất là so sánh tuyên bố của ông Phạm Minh Chính, nhân vật vừa là ủy viên Bộ Chính trị, đại biểu Quốc hội, vừa là Thủ tướng để minh họa nhân sự đã góp phần khiến hậu quả của đại dịch trở thành trầm trọng thế nào. Ngày 8 tháng 7, khi dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành nghiêm trọng tới mức cần phải tiến hành phong tỏa toàn thành phố, thực hiện chỉ thị 16, Hôm sau ông chính trong vai trò vừa là người lãnh đạo hệ thống chính trị, vừa là người lãnh đạo hệ thống công quyền tại Việt Nam, yêu cầu chính quyền thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện nghiêm các biện pháp trong chiến lược phòng chống dịch mà hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam đã đề ra và thực thi từ năm ngoái, truy vết, cưỡng bức cách ly khoanh vùng, cô lập khu vực có dịch. Theo chỉ đạo của ông chính, toàn hệ thống phải tiếp tục đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, Nói cách khác, ông chính nói riêng và hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam nói chung tiếp tục gạt bỏ tất cả cảnh báo của các chuyên gia dịch tễ, y tế, kinh tế về hậu quả của những biện pháp cực đoan khi dịch đã lan rộng cũng như những khuyến nghị về việc nên áp dụng các biện pháp khoa học hơn, hữu hiệu hơn. Cuối cùng thì chính thực tế chứng minh cả ông chính lẫn hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam đều sai. Hậu quả thế như mọi người đã biết và đang thấy, một số viên chức hữu trách thừa nhận đặt truy vết lên hàng đầu không còn phù hợp. Do vậy, chẳng riêng F1, ngay cả F0 cũng cho cách ly tại nhà vì tỷ lệ lây nhiễm, tỷ lệ tử vong trong khu cách ly tăng chóng mặt, hệ thống y tế quá tải. Hôm 30 tháng 7, trong cuộc họp giữa chính phủ với lãnh đạo các tỉnh, thành phố, chính phủ thú nhận thúc đẩy theo đuổi truy vết là lý do khiến một số địa phương xét nghiệm quá thoải mái dẫn tới lãng phí tiền bạc và nhân lực. Ông chính phản ứng ra sao khi thực tế cho thấy yêu cầu đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng của chính ông khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Theo tường thuật của hệ thống truyền thông chính thức, ông vẫn đặc biệt quan tâm, chỉ đạo rất quyết liệt. Nhưng lần này là về vấn đề thu dung và nghiên cứu phân loại nhanh F0 theo tình trạng bệnh, rất nhẹ, nhẹ, nặng, rất nặng, cấp cứu để có biện pháp quản lý phù hợp với năng lực cách ly, tập trung nguồn lực điều trị, cụ thể phân loại người nhiễm thành các tầng điều trị một cách khoa học hợp lý, sát thực tế, nhẹ, rất nhẹ có thể điều trị ở tuyến xã, huyện hoặc nghiên cứu điều trị thí điểm F0 không có triệu chứng tại nhà một cách an toàn trên cơ sở thực tiễn và kinh nghiệm của thế giới, còn nặng rất nặng thì chuyển lên tuyến trên. Không những không thừa nhận đã sai, Thủ tướng còn nhấn mạnh các ý kiến đều thống nhất đánh giá, thời gian qua dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng đồng tình, ủng hộ của nhân dân và doanh nghiệp, chúng ta đã nỗ lực hết sức mình để đối phó dịch bệnh và đã đạt được một số thành tiệu bước đầu, có nhiều tín hiệu tích cực Đồng thời phải lưu ý hết sức tránh xa quan liêu, xa dân, không để tiêu cực, lãng phí, tham nhũng trong phòng chống dịch, triển khai tiêm vaccine bảo đảm an toàn hiệu quả. Hóa ra bất chấp các cảnh báo, khuyến nghị của cả chuyên gia lẫn góp ý của dân chúng thực nhiều giới, khăng khăng buộc các cấp thừa hành phải đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng không phải là quan liêu, xa dân, vừa xin dân góp tiền mua vaccine, vừa vung tiền vào những chuyện đã vô bổ còn gia tăng rủi ro như chui vết, cưỡng bức cách ly, phun hóa chất khử khuẩn ngoài trời và vào con người, chẳng nghĩa là đúng đắn, không lãng phí. Và nhờ vậy tránh được chuyện tạo điều kiện để ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng trong phòng chống dịch. Nếu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và cả hệ thống chính trị đừng chỉ đạo sát sao, không cùng vào cuộc như vừa qua, số ca nhiễm, số người chết có tăng hay sẽ giảm như các chuyên gia từng phân tích khi đưa ra các cảnh báo khuyến nghị. Tương tự dân sinh, kinh tế, xã hội có hỗn loạn, suy kiệt như đang thấy hay ổn định hơn. Chẳng nhẽ thực trạng tồi tệ như đã biết lại là thành tựu bước đầu và là những tín hiệu tích cực. Thêm bao nhiêu ca nhiễm, bao nhiêu người chết, bao nhiêu doanh nghiệp kiệt sức, ngừng hoạt động thì sẽ tuyên bố thành công mỹ mãn. Không may cho người Việt là Ủy viên Bộ Chính trị, đại biểu Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói riêng và hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam nói chung rất nhất quán trong chỉ đạo cũng như vào cuộc, chẳng hạn như cách đối xử với nạn dân từ nhiều nơi bỏ chú xứ về quê lánh nạn. Ngày 16 tháng 7, giữa lúc thiên hạ sững sờ trước cảnh nạn dân bất kể đói khát, phải ăn bờ ngủ bụi, tuy thiếu phương tiện vận chuyển, vẫn lũ lượt dắt díu nhau lánh nạn, ông chính chỉ đạo – các tỉnh thành phải phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh lập kế hoạch chuyên trở người lao động về địa phương, thực hiện quy định cách ly, phòng chống dịch và chuẩn bị điều kiện cần thiết khác theo tinh thần hỗ trợ tối đa, không gây khó khăn, phiền hà cho dân và các tổ chức liên quan, không để tình trạng quy trình thủ tục phức tạp kéo dài. Hai tuần sau, hôm 31 tháng 7, ông chính ra lệnh cho chính quyền các địa phương tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31 tháng 7 tới khi hết giãn cách. Tuy lệnh này có kèm yêu cầu tổ chức hỗ trợ cung cấp ngay đủ lương thực thực phẩm cho tất cả những người lao động nghèo, mất thu nhập, không còn dự trữ, không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, tổ chức hỗ trợ y tế cần thiết cho mọi người dân. Nhưng đến nay đã có bao nhiêu người lao động nghèo mất thu nhập, không còn dự trữ, thực sự được hỗ trợ, cung cấp ngay đủ lương thực thực phẩm từ chính quyền, chứ không phải từ những người giàu từ tâm những ai sẽ chịu trách nhiệm và ông chính có nằm trong số phải chịu trách nhiệm liên đới khi càng ngày càng nhiều người uổng mạng vì nhiễm COVID-19 trong các khu vực cách ly hay vì cần cấp cứu do nhắc những bệnh khác sau không nhận được sự hỗ trợ y tế cần thiết bởi bất cập bất nhất trong chỉ đạo và thực thi các giải pháp phòng chống dịch. Nếu đọc kỹ những tuyên bố của ông chính trong cuộc họp giữa chính phủ với lãnh đạo các tỉnh, thành phố vào ngày 30 tháng 7, người ta hẳn phải tự hỏi tại sao trước đó hai ngày, ông chính thừa nhận phải xem lại, phải thay đổi vấn đề thu dung và nghiên cứu phân loại nhanh F0 theo tình trạng bệnh không hăm hở truy vết theo kiểu đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để cưỡng bức cách ly nữa mà vẫn khăng khăng công tác phòng chống dịch bệnh đang đi đúng hướng, các chủ trương, đường lối, chính sách, quy trình rất nhất quán, rõ ràng, bám sát thực tiễn. Chẳng lẽ cứ là thủ tướng thì có thể phủi tay, rũ sạch trách nhiệm khi hạn chế, bất cập lớn nhất là khâu tổ chức thực hiện. Vai trò của thủ tướng, người đứng đầu hệ thống công quyền là gì khi các chủ trương, đường lối, chính sách Quy trình rất nhất quán, rõ ràng, bám sát thực tiễn, song việc tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa đạt hiệu quả, thậm chí còn trì trệ. Thừa nhận hay không thì rõ ràng việc Thủ tướng, nhân vật lãnh đạo chính phủ chuyển trách nhiệm của mình trong phòng chống dịch bệnh sang những cá nhân lãnh đạo hệ thống công quyền các tỉnh, thành phố, có quan hệ nhân quả với những bi kịch như thế nào là thiết yếu, cái gì là thiết yếu, cho nạn dân qua hay chặn họ lại, khiến mức độ trầm trọng của thảm kịch tăng không ngừng. Thủ tướng như thế thì chủ tịch các tỉnh, thành phố, chủ tịch các quận, huyện, chủ tịch các phường, xã tất nhiên cũng sẽ như thế. Không giống như thế mới là khác thường. Đó cũng là lý do vì sao trước nay nhân sự lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương luôn luôn phải được quy hoạch, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Quy mô sự khốc liệt của thảm họa có như thế nào thì hệ thống chính trị, hệ thống công quyền cũng như thế và vẫn như thế. Đại dịch thành phố Hồ Chí Minh, chi phí hỏa táng tăng cao, bị lên án là trục lợi vô nhân đạo. Chi phí hỏa táng ở thành phố Hồ Chí Minh tăng cao nhiều lần giữa đại dịch so với trước đây, gây thêm khó khăn, đau lòng cho các gia đình có người thân qua đời, theo phản ánh trên hai báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh và Tuổi trẻ. Tính đến ngày 6 tháng 8, con số thống kê chính thức của nhà nước Việt Nam cho thấy riêng thành phố Hồ Chí Minh có hơn 2.300 người tử vong vì đại dịch COVID-19, chiếm đại đa số trong tổng số hơn 3.000 người thiệt mạng vì dịch trên cả nước. Một bài báo của tác giả Đức Hiền đăng hôm 6 tháng 8 trên báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cho hay, trong những ngày gần đây, nhiều gia đình có người thân mới mất ở một số bệnh viện rơi vào tình cảnh bị các dịch vụ tăng lễ ép giá 30 đến 45 triệu đồng mỗi ca thiêu. Cùng ngày, báo Tuổi Trẻ có bài tường thuật rằng nhiều gia đình khốn khổ vì chi phí hỏa táng người thân là ít nhất 25 triệu đồng trên người và có những cơ sở hỏa táng đòi 35 triệu đến 40 triệu đồng ca thiêu nếu đó là trường hợp tử vong vì COVID-19. Theo tìm hiểu của VOA, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh có quy định rằng đối với người tử vong vì COVID-19, chi phí hỏa táng ở mức 4,2 triệu đồng sẽ được miễn phí, còn lại các chi phí khác về dịch vụ mai táng thì người nhà sẽ tự chọn với đơn vị dịch vụ mai táng. Các bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại thành phố được hỏa táng tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa ở quận Bình Tân. Hiện nay cơ sở hỏa táng này hoạt động 24 trên 24 giờ. Bài báo trên báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh lý giải rằng trung tâm Bình Hưng Hòa không làm tiền gia đình người quá cố mà do các dịch vụ mai táng đẩy giá, quan tài và thủ tục tâm linh. Bên cạnh đó, hai báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh và Tuổi trẻ cho rằng tình trạng chi phí tăng còn do lượng người tử vong tăng đột biến, trong khi các dịch vụ tang lễ bị quá tải, thiếu nhân công vì nhiều người đã nghỉ việc do lo sợ về lây nhiễm. Hai tờ báo không nêu tên cụ thể của các cơ sở dịch vụ những thông tin kể trên cũng được hàng trăm người chia sẻ trên mạng xã hội, dẫn đến nhiều lời lên án gay gắt dành cho các dịch vụ mai táng và kêu gọi chính quyền thành phố xử lý ngay những cơ sở dịch vụ này. Bình luận về sự việc này, giáo sư Mạc Văn Trang, một cư dân thành phố nói với VOA, trong lúc khó khăn như thế này mà họ lại tăng giá dịch vụ hỏa táng lên để bòn rút của người dân, cái đó rất là dã man, hết sức đáng lên án, thật là vô nhân đạo, không thể chấp nhận được, phải trừng phạt. Nhắc lại khẩu hiệu chống dịch như chống giặc của chính quyền các cấp ở Việt Nam, giáo sư Trang đưa ra quan điểm rằng việc chính quyền để xảy tình trạng trục lợi ở các cơ sở tang lễ là rất đáng tiếc. Ông Trang cho rằng chính quyền thành phố phải tăng cường quản lý. Chỉ quay cách đây 3 ngày, ông được người quen kể lại rằng người mẹ của họ qua đời trong bệnh viện, được chính quyền địa phương lo hỏa táng, giao lại cho cốt và không tính tiền gì hết. Như thế đúng với tinh thần của nhà nước trong lúc chống dịch như chống giặc thế này, giáo sư Trang nói, VOA cố gắng liên lạc với lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để hỏi về động thái của họ đối với vấn đề nêu trên, nhưng chỉ có một trợ lý của chủ tịch Nguyễn Thành Phong nhấc máy. Người này nói lãnh đạo thành phố không trả lời điện thoại và đề nghị gửi câu hỏi qua email. Ở thời điểm bài này được đăng, VOA chưa nhận được hồi đáp của ông Phong qua email. Trên mạng xã hội, nhiều người đề xuất rằng nếu chính quyền thành phố không quản lý nổi hoạt động hỏa thiêu người qua đời trong giai đoạn căng thẳng này, cần phải huy động công an, quân đội giúp xử lý việc hỏa thiêu. Giáo sư Mạc Văn Trang nói với VOA rằng trong hoàn cảnh đại dịch đang ở cao điểm như hiện nay, tất cả các lực lượng nào có thể chung tay giải quyết vấn đề thì đều tốt cả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thành phố Hồ Chí Minh chi phí hỏa táng tăng cao, bị lên án là trục lợi vô nhân đạo. Từ thời báo chấm đi, lên Cộng hòa Liên bang Đức. Thu Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp quý vị và các bạn trong các bản tin sau.